Okay, we'll go from those. About the motherfucking Porsche, I don't want it if that ass don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling like sports. Dash got so. Đây là con bồ câu lon, nó làm tổ nhà tôi được hơn 2 tháng này rồi. ngày hề phải gì hầu dọn phân đó để nó sinh một con con nó còn con con nữa không biết đâu em tầm bay rồi rất là đáng yêu ở Việt Nam là vào nồi cháo rồi nghe Việt Nam là mày vào nồi cháo rồi biết chưa biết chưa biết chưa biết chưa à chúng tôi tí nữa tôi sẽ lấy nữa nó đủ lông đủ cánh xong ấy nó bay luôn xong là nó để lại một bãi rác tổ của nó mới cả đúng cực hầu nó khoảng ba khoảng năm nửa tháng nửa năm trước cũng có một con bồ câu cũng làm tổ làm tổ phòng mình xong nó bay đi xong là nó lại cũng để lại một bãi chiến trường để mình dọn sau hai tháng vừa rồi lại một con sẽ không biết là làm việc với con bồ câu được nào mà lại để hai cháu ở nhà nghe okay, tiếp con bồ câu đây lúc nãy là tôi ra này thấy con bồ câu mẹ vẫn còn đứng đây thì tôi lại gần chỗ con con này con bồ câu con này chắc là nó bay đi luôn hay nó khi nó có khi nó gọi bố nó đến nó để để xuống tấn công mình sao không biết một con nữa đâu rồi bay được rồi con chị ấy con em ấy đâu nghe tiếng không một con bay rồi một con mẹ với cả một con chị con chị con này con em chưa bay được các bạn nhớ nhá còn một chim chóc là không được ăn thịt ở nhật đâu ăn thịt là vi phạm rồi đấy cái này nó đến như mình nuôi thì mình cứ xem vậy thôi rất đáng yêu à, quá đẹp luôn uống nước không uống nước không lấy cái nha lấy nước cái nha hiểu không không hiểu thôi các bạn ạ thế chứ đi chờ tí lấy nước cho Thank you chỗ này thì chúng ta có thể trực cái trục chỗ một cái phân còn chúng nó đủ lông một cách đầu tôn nó đi đấy nó bay nó có thể lại chiến trường mấy chờ tí chờ tí tôi sẽ đi holidays mà tôi không biết bồ câu xem gì tôi được trang tặng nước nó từ nhỏ ra là làm bồ câu chứ mình không biết bồ câu gì ngã bây giờ đừng quay xuống đây đây đây nó định tổng phát đây chờ tí tôi sẽ cho các bạn xem nó định tổng phát rồi đây nó định chạy đây mày nhảy xuống làm sao được mày nhảy bay được này mày xuống mày gãy cánh cái cha này vô trong bây giờ chờ tí nha có thể thấy con biết con mẹ nó đi đâu rồi mà nó gọi bố nó lâu thế mày ngã xuống đấy chết cha bây giờ đi vào đi vào khổ đấy nó một xuống là nó ngã phát thì sao luôn á Nghe bây giờ con này vẫn non, còn một hai tháng nữa chắc là nâu cánh bay Bay ngay Gần bay được rồi, cánh đủ lông rồi Cánh hơi yếu Nó chạy đâu rồi tôi sẽ đưa nó về tổ tôi đây xây tổ hẳn nhà tôi về tổ đi các bạn thì đấy nghe quá cơ đây thế này là ai dọn mới hiểu ra thì ai dọn tôi cảm ơn các bạn đã xem video của tôi tôi sẽ cố gắng đợi thêm khoảng một vài tuần nữa xem nó, nó lớn hay nó bay đi rồi nó lớn nên là thôi có khi tôi nghĩ là nó sẽ bay đi nó bỏ tôi luôn và nó để lại một đống bãi chiến trường rồi nhìn những cái kia ai mà dọn được ok xin chào tất cả các bạn ok